Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một bài thơ Mẹ và em Rồi một ngày em sẽ thành người mẹ Là tấm gương cho dâu trẻ nhìn vào Con dâu mẹ không muốn chồng phải chọn Bởi trên đời chỉ có một mẹ mà thôi Anh yêu vợ xin đừng làm mẹ khóc Vợ yêu anh không nên để mẹ buồn em muốn mẹ cười vui khi có đàn cháu nhỏ thương con dâu suốt đời vì giống mẹ ngày xưa ngày hôm nay anh vô tình đọc được câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời giữa mẹ và em nếu phải chọn một người vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ Em biết không Dù cho anh mạnh mẽ Trước cuộc đời sóng gió chẳng chùn chân Sẽ vì em mà cố gắng bội phần Nhưng anh lại thương mẹ hơn em à Lời thật tâm anh không hề dối trá Bởi anh yêu tha thiết cả hai người mẹ và em đều quan trọng trên đời nên không thể đem ra mà so sánh anh nói thật và chưa từng trốn tránh bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi cũng như em anh yêu chỉ một người nên em nhé đừng bắt anh phải chọn mẹ và em không phải là những món mà tiền bạc mua được phải không em cuộc đời anh dẫu ra cảnh trang hèn vẫn hạnh phúc vì có em và mẹ tình yêu ấy anh chưa từng xem nhẹ ước mong sao say cả tình hòa đồng mẹ thương anh tình thương ấy mênh mông còn em lại yêu anh hơn tất cả ơn sinh thành chưa một ngày đáp trả em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh khi cho đi sẽ nhận lại chân thành một mái ấm rôn tiếng cười em ạ à. xin hết tôi xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào video tới